Xin chào tất cả anh em đang theo dõi video của tôi ngày hôm nay nhé Thì anh em đã biết rồi đấy Trong cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu Đều có những cái sản phẩm thiết bị gian lận Đồ chơi, đồ bị tinh vi hiện đại và em chưa từng biết đến Thì ngày xưa khi đánh bịp ấy, anh em bắt buộc em phải luồn những cái nắp, cái đĩa hay những cái quần hột vào sân chơi mình đánh bịp được Đó là những cái điều rất khó khăn trong cái thời buổi hiện nay Vì vậy anh em mình muốn tìm những sản phẩm thiết bị đồ bị gian lận nào Mình đến sân chơi cái thứ nhất mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những con hột vào sân chơi mình đánh mình được và cái thứ hai là độ hiệu quả độ chuẩn xác nó cao và cái thứ ba là độ an toàn của nó khi mình đánh xong mình ra về không ai nghi ngờ hay phát hiện gì là mình sử dụng những sản phẩm đồ hiện đại thì anh em hãy xem cái video của tôi ngày hôm nay để tôi giới thiệu anh em và anh em cùng trải nghiệm về hai sản phẩm đồ bịp mới này thì hai sản phẩm đồ bịp này mình đến sân chơi mình chỉ mang duy nhất là một cái máy vào sân chơi mình đánh thôi mà mình sẽ đánh trực tiếp là hột nắp đĩa của người ta và mình sẽ đánh trên mọi sân chơi về cái bộ môn là chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu tôi xin nhắc lại là mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn những con hột vào sân chơi mình đánh bịp được em nhé và cái sản phẩm hôm nay có tên gọi là máy nghe hột chơi tài xỉu và máy nghe hột chơi bầu cua nhé đây là sản phẩm thiết bị máy nghe hột chơi tài xỉu và đây là sản phẩm thiết bị máy nghe chơi bầu cua đấy thì trong cái thời gian qua ấy, có rất nhiều anh em trong khu vực miền Trung miền Nam miền Tây gọi điện cho công ty tôi là nói về cái vấn đề là mình đến sân chơi mình không chạm tay vào hột được thì mình đánh bằng cái sản phẩm đồ bịp nào ấy mình không cần nón nắp nón đĩa nón những con hột thì cái sản phẩm này tôi xin nhắc lại sẽ là giúp sản phẩm sẽ giúp anh em chứng minh điều đó anh em nhé đấy thì sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu và sau đó tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy thì tôi sẽ nói sơ qua về cách thức sử dụng của sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu này anh em chỉ cần mang một cái máy nghe đến sân chơi em ngồi trong phạm vi bán kính là 2 mét đổ lại đấy thì khi nhạc cái người ta sóc cái bộ hột tài xỉu nó phát ra tiếng kêu ấy máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo cho em biết có tài hay có xỉu để em đánh em nhá ấy bằng cái thực tế thì tôi sẽ test qua những cái nắp cái đĩa hay những con hột tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây ấy để quay video cho anh em cũng như là tôi dàn dựng cái cảnh tôi sẽ làm tay tay con tay cái chẳng hạn ấy tôi đến sân chơi tôi test qua về cái sản phẩm đồ bịp này ấy chứng minh là đồ quay video là đồ chợ đồ xanh chín thì tôi sẽ ngâm những cái bộ hộp này vào cái bát đun muối rất là mặn này nhé đấy để chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín thì tôi sẽ ngâm cái bát đun muối vào vào đây đấy, tôi cho cái bộ hộp vào bát đun muối này đấy cái hộp nào nổi thì chứng minh đó là hộp chợ rồi đấy mình yên tâm mình sử dụng phần nào và vào các bước tiếp theo nữa để mình yên tâm nữa đó là thử cục hít qua lắc qua đĩa qua những bộ hộp và bước cuối cùng sẽ là so đèn qua chiếc điện thoại nhé tôi sẽ lau khô cái bộ hộp này đi đấy vừa tôi đã lấy nguyên ba hộp để quay video cho anh em đấy em trên màn hình nhá đây là cái cục hít từ đồ rất là mạnh này đấy cục hít từ đồ rất là mạnh nếu thử qua lắp qua đĩa là những quân hộp đấy đồ bịt nó sẽ hít chặt lại đồ thường đồ chọn nó sẽ không hít đến nhá tôi thử luôn cho anh em những quân hộp này em chưa hoàn toàn không hít thế nào luôn đến chiếc đĩa này đấy nếu như đây là chiếc đĩa khiển hay đĩa bịt mình thử qua cái cục hít từ đồ này cục lâm châm thì nó đã hít chặt này rồi đây hoàn toàn không hít thế nào luôn nhá đấy vì đó là đồ chọn 100 trăm đến cái nắp cũng vậy này đấy em chưa hoàn toàn không hít chưa đấy, rất là ok luôn và bước cuối cùng đó là cái việc thử hộp qua chiếc soi đèn đấy em nhỉ hoàn toàn soi xuyên luôn đấy em chưa hoàn toàn soi xuyên luôn đấy tôi sẽ thử hộp cho anh em em nhé tôi sẽ thử hộp cho anh em này đây đây em nhé tôi sẽ thử hộp cho anh em luôn này em chưa hoàn toàn soi xuyên luôn đấy đấy cứ hột nào soi xuyên thì anh em yên tâm và lệnh nào đã sử dụng được rồi đấy thì đó là những cái bộ hột chợ hột 5 năm đấy thì các bước để chứng minh đó là đồ chợ được quay video như là kiểm chứng độ xanh chín đã à, xong sau đây là cách thức sử dụng của sản phẩm đồ bịp này em nhá đấy tôi đến sân chơi này tôi bật cái máy báo lên đấy máy nghe lên đấy và tôi ngồi trong phạm vi bán kính là hai mét đổ lại đấy một vài ba cái đánh đầu tiên em bật máy khởi động để máy nó nghe nó phân tích đấy tất cả các bề mặt của cái bộ hột tài xỉu này nó đã nghe phân tích đấy sau khi nó nghe được rồi nó sẽ báo trực tiếp biết có tài hay có xỉu để mình đánh và cái máy này nó sẽ nghe được tất cả chất lượng các con hột cũng như là mình sử dụng những khi nhà cái người ta sử dụng những bộ hột chợ hay là sử dụng những bộ hột bịp đấy máy đều nghe được nhá cứ làm sao bộ hột nào nó phát tiếng kêu là máy sẽ nghe được bằng cái thực tế sau đây tôi phát test qua một vài cái tay đánh để em thấy cái độ chuẩn xác của nó nhé test luôn cho anh em này đấy mình sóc xong mình để 1 đến 3 giây nhá đấy mở cho anh em xem này đấy và mình đánh theo nguyên lý hoạt động của máy nhá nguyên lý bao dung của máy đấy hai tiếng này và cứ máy dung thì em đánh nhá đấy con này chưa dung này vừa cứ rung đánh em nhá đấy con này máy báo tôi biết là có xỉu nhá chắc chắn 100 trăm là có xỉu này mở này có xỉu em nhá 122 đấy 5 điểm xỉu thì khi quay video cho anh em ấy tôi ngồi gần và tôi cầm cái máy báo này máy nghe này để em nhìn anh cùng nhận biết còn khi vào sân chơi anh chỉ ngồi đâu trong phạm vi bán kính 2 mét là được em nhá ấy là máy nó sẽ nghe và sẽ báo cho em biết và cái máy nghe bên công ty chúng tôi này nó sẽ bao chống tiếng ồn và những tiếng tạp âm và nó chỉ nghe tiếng cái bộ hồi phát ra thôi ví dụ khi em vào sân chơi sòng sới em nó có những tiếng nói chuyện ồn ào đông người thì máy nó có bị ảnh hưởng và nó có bị sao không thì tôi xin trả lời nha mà không bị ảnh hưởng và sao hết em nhá đấy máy nó ba chống tiếng ồn và nó chỉ nghe là cái tiếng âm thanh của quân hột tài xỉu nó phát ra thôi đấy test tiếp cho anh em này đấy ván này chắc chắn là có tài em nhá máy nghe báo rất là chuẩn xác luôn chỉ sắp xong đặt xuống 1 đến 3 giây quân hột không nhảy đấy là nó sẽ báo cho em biết rồi tiếng này chắc chắn là có tài nhá mở này có tài nhá hạ 5 56 đấy 16 điểm tài rất là chuẩn xác sắc mạnh sắc nhẹ không quan trọng nhá chỉ có tên là sắc thôi một nó phát ra tiếng kêu là được ấy tiếng tiếp theo này có tài em nhá bán nhà bán cửa có bao tiền đánh hết vào tài tiếng này mở này có tài nhá 256 13 điểm tài đấy rất là chuẩn xác tiếp, tiếp cho anh em này đấy con này thì máy báo tôi biết là có xỉu em nhá khẳng định là có xỉu này mở này có xỉu em nhá hai hai ba đấy bảy điểm xỉu rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em tiếng nữa này đấy tiếng tiếp theo là chắc chắn anh em và khẳng định em là sẽ có xỉu nhá máy báo thì rất là chuẩn xác không sai lệch một ni một ván nào nhá mở này có xỉu em nhá hai bốn bốn mười điểm xỉu tiếp một kỷ niệm tiếng cuối cùng em nhá đấy như tiếng cuối cùng này máy báo tôi biết là có tài 100 trăm anh em mở lắm tiếng này là có tài này mở này có tài anh nhá bốn bốn năm mười ba điểm tài đấy thì cái độ chuẩn xác của cái máy nghe trên tài xỉu em đã thấy được rồi thì sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp là máy nghe hột chơi bầu cua này đấy rất là hiện đại đây là cái sản phẩm đồ bịp không tang và độc quyền chỉ duy nhất công ty chúng tôi có thôi công ty chúng tôi chưa có phân phối cho một đại lý hay cơ sở thứ hai là có sản phẩm đồ bịp này nhá đây là chiếc máy nghe trên tài xỉu bầu cua này rất là nhỏ gọn đấy thì đến video này tôi đã chuẩn bị qua những quân hột cái nắp cái đĩa thì tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột để quay video cho anh em em nhé đấy tôi sẽ lấy ba hột để quay video cho anh em tôi cũng sẽ chứng minh là đồ quay video là đồ chọn thì tôi sẽ thử lại một lần nữa qua cái cục hít từ đồ này đấy em nhớ hột hoàn toàn hột chọn luôn quay xong tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra nhé đấy ok chưa đĩa hột đã xong những cái bát này đấy hoàn toàn là đồ chợ tôi sử dụng quay video đấy cách các bước thử test đồ đã xong sau đây cách thức sử dụng đấy thì cũng rất là đơn giản thôi mình chỉ cần mang một cái máy nghe sân chơi mình bật cái máy lên đấy mình để một đến vài ba ván tay đánh đầu tiên đấy để khi nhà cái người ta sóc bộ hột máy nó sẽ nghe phân tích và nó sẽ lưu lại những cái bề mặt của cái bộ hột bầu cua vì mỗi mặt của một bộ hột bầu cua nó sẽ có một nhịp nặng nhẹ khác nhau để máy nó phân tích và sẽ báo được cho anh em đấy tôi sẽ test luôn cho anh em tôi bật máy rồi tôi sẽ đánh luôn cho anh em đấy chưa dùng chưa đánh em nhá đấy cứ mở một vài tôi đánh em khi nó sẽ nghe được rồi sẽ báo trực tiếp cho cho cái máy zoom này em biết đường em đánh có con gì đấy tôi mở cho anh em này như thế này máy báo tôi biết chắc chắn là có con nai nhá đấy rung rồi đấy rung thì chắc chắn là có con nai đấy hai nai và một tôm em biết chưa rất là chuẩn xác em nhá test tiếp cho anh em này đấy nhưng mà nào máy rung chập trần hoặc không rung thì em không đánh em nhá như thế này máy báo tôi biết là có con cua nhá chắc chắn anh em có con cua này có cua nhá hai cua và một con nai đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp cho anh em này đấy tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con tôm nhá khẳng định em 100 trong con tôm này mở này có tôm nhá hai bầu và một tôm đấy rất là chuẩn xác đấy 100 trăm tiếng tiếp theo nữa có con tôm này nhá máy báo cực kỳ là chuẩn xác luôn có tôm nhá một tôm một bầu và một con gà đấy tôi test cái điểm tiếng cuối cùng đấy nhá một trăm trăm tiếng cuối cùng là con cá nhá máy báo rất là chuẩn xác luôn mở bát này con cá này có cá nhá một cá một bầu và một tôm đấy tôi tắt cái máy báo đi ấy thì như đầu video nói là khi quay xong tôi sẽ bóc nát cái bộ hột này ra kiểm chứng là chứng minh là đồ quay video là đồ xanh chín cách thức sử dụng của hai sản phẩm đồ bịp này thì rất là đơn giản thôi đấy hộp nắp đĩa của người ta đấy mình chỉ cần mang duy nhất một cái máy nhà đến sân chơi đấy mình ngồi trong phạm vi gần à, mình đã người giành chiến thắng rồi em nhá đấy không cầu kỳ hay phức tạp hay là khó sử dụng những cái sản phẩm đồ bịp trước đây mà cái sản phẩm đồ bịp này ấy, thì nói chung là anh em là khi người mới chơi hoặc những người chơi lâu rồi đều có thể đánh được chiếc sản phẩm đồ bịp rất là hiện đại này nhá đấy chưa hột thì hoàn toàn là hột bình thường luôn đấy